Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệp Khải nha anh em ơi. Diệp Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ xếp uh, set uh, Khải sẽ up ờ, ba uh, món tím cho hạt xe thiếu lâm nha mọi người. Thiếu lâm Khải vừa đổi phái xong rồi nè. Uh, Khải sẽ ép cho nó đó là bao tay kháng hỏi dòng 1, sinh lực một lực và đai lưng uh, mọc kháng lôi, sinh lực một lực. Rồi đôi giày kháng lôi, tóc sinh lực một lực nha nè. Và nói chung thì đai thiếu lâm anh em. Thiếu lâm thì Khải đang cho nó mang nó định quắc hôm trước mở ra rừng móc và tạo 3k này rồi áo hiệp cốt 47 đó hiện tại bây giờ thì cái đao tóc 20 bằng sắt và sinh khí giá trị kháng cả 4 hiện tại khai sẽ tăng trang cho nó là ba món này bao tây đai và dây đó thì ba món này thì nó tương đương là hai món mộc hai món mộc và một món thủy thì khai sẽ ép kiểu là bao tay thủy đi rồi hai món này mộc nha mọi người đó. rồi vô việc giờ bắt đầu khai đi làm phôi khai sẽ lấy phôi uh, sinh lực lực dòng 1 và kháng hỏi dòng uh, dòng ẩn 1 à, chung là thiếu lầm mà nè cứ kháng họ kháng lôi làm chậm sơ sơ là quất thôi phục viên này ép xong rồi uh, cho nó trâu nè lấy phôi ạ sinh lực dòng 1 sinh lực dòng 1 và kháng họ kháng họ dòng 1 và nội lực dòng 2 được dùng một có cái phôi mấy cái phôi nữa nên một chút khả làm phôi nha anh em đây ok Xin lực dòng một nè kháng hỏi dòng một nè nỗ lực đâu nỗ lực dòng hai đâu ok dòng nỗ lực dòng hai tới là khai tính sau đi mua một ít đồ á, à. mua vô trong kia một ít đồ phôi ạ à. Đấy, dạ. hiền một hai ba một hai chứ hiền một nè hiền một nè hiền một nè hôm nay ép ba món em ơi hai nè ống một ống một và ống một thí nè rồi ống một mộng nè ống một mộng nè rồi ok <clears throat> rồi cũng em uh, ờ, nộp này cái mình phụ nhân tiêu bạn à. À, lần này thì Khải ép theo công thức đó là nó tiết kiệm hơn một chút nha nè không biết thì như thế nào nhưng mà ông anh ông ép cũng khá là nhiều cái món đồ lên thì hôm nay chúng ta tiết kiệm một chút thì như thế nào nha Nãy ba món thì chuẩn bị cũng tầm à, năm sáu viên thì tính là ổn rồi nên đủ rồi Không còn quá nhiều Tại vì uh, theo công thức thì theo công thức thì cái dòng à, kháng hỏa không cần không cần thủy tinh đâu Thì được coi thì hôm nay có lên được không nha ừ. 1, 2, Rồi Đầu tiên thì dòng sinh lực dòng ống 1 thì Kha sẽ rút ờ, hai uh, phục viên đại và hai hai phục viên tiểu sinh lực ấn một như này từ từ lấy hình tình này lấy sinh lực này tinh một này hiện một này hai đại hai tiểu nha nam anh em mình ép toàn đó thôi anh em ơi cũng trăm tám trăm chín hôm nay mình tiết kiệm hơn thêm hai bình đại thành hai bình tiểu đó rồi cố gắng rồi vô sinh lực đầu tiên chút mấy phẩm chất xấu ok và tiếp tục khả sẽ khảm vào đó là hai đại bốn tiểu đó. hai đại bốn tiểu cũng hiển tinh một luôn nha anh em hai đại bốn tiểu nếu phun tiếu cũng được phun tiếu đi phun tiếu đi tại vì ông anh hay ép hai đại bốn tiểu rồi mình theo công thức hai đại bốn địa tiểu này hai đại bốn tiểu này nè một tay sinh lực dùng một tiết kiệm được gì tiết kiệm anh em tầm nãy ép cho xe mà vừa ép vừa trải nghiệm thôi rồi 169 ừ, cái này tính ra hơi xịn một chút rồi tiếp tục dòng khắn hỏa dòng khắn hỏa thì uh, sẽ lấy rồi, hiện tinh hai động tinh hai và nói là bốn đại bốn tiểu nha anh em anh em bảo là bốn đại bốn tiểu là full 25 hãy trải nghiệm được đúng hay không nha mọi người bốn đại bốn tiểu là full 25 à, lần này Khải sẽ rút bốn đại bốn tiểu và khảm là sáu đại hai tiểu hoặc là full đại hoặc là full đại đó. rồi rút là kháng hỏi này tinh hai tùy theo phẩm chất như thế nào ẩn một đây cho xe là mình vừa ép trải nghiệm rồi nè hai đại bốn tiểu này đó, cứ theo công thức của thằng em là không cần thủy tin luôn nè không cần thủy tin là vẫn lên được 25 thì biết được có lên được hay không anh em cùng chờ đợi xem thôi nha lấy này phôi hai hai trở lên này hành tinh hai này ẩn một thủy này rồi rút bốn đại bốn tiểu bốn đại bốn tiểu cứ theo công thức thử coi ok chưa nếu mà phòng chất thấp thì mình có thể thêm gì tin nữa nè nếu phòng chất 7 là ok thằng nhóc bảy là ok anh em nhưng mà nhóc xấu mình phải thêm tự tin rồi nhóc xấu nhóc xấu rồi đỡ bao tay thì hơi canh anh em chắc là cả thêm viên thị tinh nè tại vì là nó ép cái đôi dày nên mình ép bao tay thì nó hơi khác một chút uh, ok khải sẽ thêm thị tinh và bốn đại ba tiểu đó ok chưa lên được 25 luôn nha mọi người chúng bao tay người hãy nghĩ chắc là 25 cũng có thở đây phòng chất xấu hơi căng nè thêm viên thị tinh cũng được chả vấn đề gì nếu mà full đại ok hay là giờ mình trải nghiệm full đại ta full đại khải nghĩ nó không lên 25 hơi khó nè mà à, thôi theo khải nghĩ thì cứ uh, theo công thức này bao tay uh, nó khác nè khác đôi giày bao tay nó khó nhất mà mọi người anh em cũng biết rồi đôi bao tay là khó nhất nên là khải nghĩ là khải sẽ bỏ viên thủy tinh vào à, một viên uh, viên tử đi viên gì đây một hai ba thủy này à? phòng chất xấu phòng chất xấu hay là mình uh, trải nghiệm full đại khẳng định bỏ tin mà thôi hãy trải nghiệm full đại đi tin hai mà sợ gì trải nghiệm full đại ờ vô chút xấu chứ lên thì tin là lên auto là 25 rồi anh em trải nghiệm full đại để coi full đại full đại tính ra thì còn 200 xu đại cũng ra 200 xu thì 200 ờ, xu thì khả bảo nhiên thì tin vô thì giảm lại ba đại nó hay hơn anh em Giang là ba đại cũng tương đối hai trăm xu giao là bốn đại, đó ok nó giờ này hay hơn thằng ở viên thị tinh vô nên nó chắc kèo hơn nè tại vì nó số tiền một viên thị tinh với 3 tiểu nó cũng tương đương với gần uh, bình đại thì coi như mình thêm hai bình đại nữa đi thì mình thạch viên thị tinh hợp lý hơn nè đúng không rồi ok hạ thấy nó hợp lý hơn tiết viên thị tinh làm gì đâu thế là tiết trăm xu chạy làm vấn đề gì hai bốn đó <laughs> thêm viên thị tinh hai bốn nên tới giờ đầu tiếng không có thị tinh là toàn sắm mạnh rồi rồi ok đánh dòng nội lực nha anh em anh đi tìm cái phôi nội lực uh, cao cao một tí nội lực dòng hai hai hai bốn là được rồi đâu tính ra cái đồ cấp 9 khó lên g luôn nè khẳng định tìm cái phôi cấp thấp mà tìm không ra nè chung 24 cũng được rồi chúng lên lên 25 là đẹp nữa nè nội sinh lực nào nội lực nào đây ui hai trăm mấy dụng vàng đủ bán gì cơ rồi bắn kết cổ quá nó dùng nội lực nữa nè nội lực thì cũng rút hai và hai đại hai tiểu đọc ờ, hai đại bốn tiểu là được chung là tiết kiệm được như tiết kiệm bên xe mà kháng cái xe trên hai ít rồi sinh lượng lực cao được với lại bao tay này năm dòng hơi căng nè cấp 9 nữa anh em đang xem thì ờ, cảm thấy thích thú thì đừng quên đỡ lại cho video khả like chia sẻ chơi nha mọi người khả cảm ơn em rất nhiều nha chung anh em xem những video ép đồ cũng biết rồi mình làm gì là mình vẫn tính cho cái cái cái độ nó có thể lên và cũng như là nó hạn chế tiết kiệm tiền một chút anh em Nội lực dùng hai đâu Lúc phô 24 đọc như phô 24 luôn Phòng chống xấu thấy canh canh rồi, Cái đó phòng chống 7 là có thể full đại có thể lên nữa nè Phòng chống xấu hơi thấp Phòng chống xấu phải phải đập chèn thêm viên thì tinh thêm châm sâu vô Chứ nếu mà lúc nãy là phòng chống 7 thì à, Thì chỉ cần 8 à, viên đại là lên rồi Phòng chống xấu hơi thấp Nội lực dùng 2 lượt dùng hai cao cao một tí cho nó phẩm chất cho nó cao nè như lại cũng hên xui một phần hên xui một phần nỗ lực dùng hai chưa thấy nỗ lực nào cao cao ta chứ mấy cái nỗ lực trăm thì mình có trăm thì xấu quá Rồi ờ, anh em chờ đợi Khải đi tìm phôi cả nha anh em Ok tiếp tục đánh uh, vô đồng lực anh em ơi Lực Khải sẽ uh, rút hai đại hai đại hai tiểu và đập hai đại bốn tiểu Ok tiếp tục Hoa dân châu đứng chơi đi Ép con này cầm giác hơi đen anh em à Dân châu Châu Đông Ok Nói chung nội lực này mua được phôi Lực 120 lấy này phôi này à, từ từ lấy hình tinh này chứ hình tinh một này hình tinh một này đa số tầm này đặt cho xe hình tinh một hai thôi nè dòng quan trọng thì hình tinh hai dòng trung bình thì cứ sinh lực một lực hình tinh một đủ chơi rồi nè tinh một là đủ quốc rồi rồi vô lấy này hiền hai này Ui tinh thần một này hai đài à, bốn tiểu hôm nay hơi canh một tí thêm à, hai dân tiểu hai đài bốn tiểu dòng hờ ẩn hai hiện hai nó cũng căng lắm nè căng hơn dòng hiện một một chút hợp chất năm ok hợp năm khai sẽ đập à, bốn đài hai tiểu bốn đài hai tiểu định một ô tay nó khó lên rồi nè ờ, bốn đài hai tiểu nhiều nội lực món này 4 triệu đi nhiều nội lực cho nó xong cho nó đẹp đi là trăm bảy trăm tám là đẹp rồi sau khi xong cái này thì đến à, đan lưng nha nam trăm tám ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đan lưng đan lưng và sẽ đi à, tiếp tục dòng à, khăn lôi của đan lưng nha nam khăn lôi của đan lưng hãy đi tìm cái phôi đó phôi gắn lôi đây là cái phôi này phôi Tôi sẽ lấy một cái phôi uh, 27 Ok Lấy phôi 27 nhé nè Này lưng Ok đây Phôi này thì Khải sẽ lấy uh, ờ, phun đại 4 <clears throat> đại 4 tiểu luôn Khải lấy 4 đại 4 tiểu khốn nạn tiểu đi là nó tiểu rồi ít tiểu nữa nhưng trước thì khải lấy cái phôi thì ờ, phôi này ép đai lưng đai lưng thì tí nữa vô nhưng thì tin là được lấy rồi nè à, phôi này ống một hành tinh hai từ từ lấy hành tinh hai nè cả rút hành tinh hai đọc hành tinh hai những dòng quan trọng nữa nè rồi ok lấy này em ơi <clears throat> lấy vô hành tinh hai này ấn một mọc này bây giờ lấy uh, tay phun đại cố gắng phòng chốc 7 phòng chốc 7 sẽ là 30 nha nè nếu mà ra phòng chốc 7 thì bỏ một viên thì tinh 7 đài thì auto 30 nha nè tại vì đai lưng này khá ghép một lần rồi nếu phòng chốc 7 là ok luôn nè phòng chốc 7 là 30 còn phòng chốc 6 chỉ là 27 28 29 thôi chốc 7 không ôi phòng chốc 8 luôn à phòng chốc 8 luôn rồi auto 30 rồi phòng chốc 8 auto 30 rồi phòng chốc 8 này đỡ khải tí nữa ép đôi giày đi nè ok tại vì à, phần chốt 7 cái đai lưng là mát rồi phần 8 thì ép đôi giày hợp lý rồi rút tiếp phôi khác ok anh em tiếp tục làm cái phôi khác nè ơi đây có phôi bảy chục vàng này không lô hai tám này năm chục vàng ok không lô hai lăm cái nào cũng được rồi tiếp tục về dương châu sẽ rút hình tinh hai và thế là hình tinh hai tiếp tục rút anh em ơi trời ơi cái này mà phòng chất 8 lên easy luôn nè tại vì phòng chất chất 7 nó đã mát rồi mọi người phòng chất 7 với phòng chất 7 với cái đai lưng thì uh, một uh, một thủy tinh và 7 đài thì nó đã mát rồi nè đã mát 30 rồi này nó ra phòng chất 8 rồi đợi tí cái cái phòng chất 8 trước khả sẽ ép đôi giày đôi giày cho nó khỏe nè giày nó dở lên 30 rồi khả sẽ lấy cái, cái pho tiếp theo nè tinh hai này ấn này cái này mà ra 8 luôn auto đa lần 25 luôn khỏi cần phải suy nghĩ quên anh lưng 30 luôn không phải suy nghĩ nè đó hiện tình hai phôi ông một rồi phòng chục tám cân nữa đẹp rồi xấu ôi cái này xấu hơi canh nha anh em thấy hình xui không em cái trước thì rút được 8 cái này rút được 6 nhưng mà tùy một công thức luôn không khác gì luôn ok vô à, khai xe ép lên đây mà phần nhục xấu thì chắc chắn ờ, một thị tinh bảy đài là hên xui rồi không biết là chín ba 30 rồi phần nhục xấu hơi canh cái đó phần nhục bảy là easy luôn nè trời tuy một công thức nhưng mà anh em thấy áo không áo thật sự rồi vô đài khăn lôi hiện tinh hai đâu hiện tinh hai phần nhục xấu cái phần nhục tám để dành tí ép đôi giày nha nè phần nhục tám là đôi giày là easy luôn rồi Ờ, một bóng phía tân bảy đại ba mươi thì đẹp vì cái này là auto 27, 28, 29, 30 nữa nè không chính xác được, không 100, 100 Tại vì nó có phần chất xấu <coughs> Nói chung nhiêu cũng được cho xe mà Nhiêu 28 biết ngày luôn nè 28 Rồi Tổng khải sẽ đến dòng uh, nội lực Ngày chỉ 27, 28, 29 này phần chất xấu thấp quá rồi tiếp tục đến uh, dòng nội lực uh, hiện 2 khả năng mua phôi anh em à nội lực thì cứ rút hai bốn tiểu rồi đập đập hai sáu tiểu thôi rồi nội lực thì đi tìm phôi thôi

mắt mù anh không nhìn lắm mắt mù anh không nhìn lắm bạc mù gạt đi nỗi đau thương của ta cùng chân thú ta đi thật xa đường hùng anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi sáng sớm trên vai đời anh hùng ta đi mang sáng lòng chân thiên yên hà điều phong khấn đang ngoài hàng long cùng lưu chúng yêu sao thần thông một tiềm năng ba muôn nơi đoạn dư nội công cùng anh xứng danh ta tiếng lòng trái tim người anh hùng cho yêu chí trai quá phiêu bạc về đại lý tô châu lạc dương khoác lên bao anh trùng lâu cùng vượt qua giáng nam chân lung và bao hiểm nguy tại miêu miễu phong khi chân nguyên đã thông từng kinh mạch ta vươn quay tổng lưu đời anh hùng tranh thần thù kim mô bạch mô rực sắc mông trời mây huyền kinh mặt đào phú vây những trí trai không hề mai dốc toàn chân nguyên dung tuyệt đào, hòa lâm cùng anh có bát mạch thần thông thì ai sẽ là giấc mơ mới đã hội tụ bát mạch chân kinh tranh thần thù kim ngô bạch hồ rực sắc một trời mây hiền kinh mặt đào phú vây những chí trai không hề phai dốc toàn chân nguyên dung huyệt đạo võ lâm hùng thành có bát mạch <clears throat> suicide. 牛奶。 phóng đại đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa trần loạn thành đô người ơi mười ok tiếp tục à, thì cái đó cái gì kia cái này dày gúc là hai đại cũng tiểu không như như như lúc trước em ép á như lúc trước em em ép đôi giày của em á chưa xịt đôi nào rút ba đại khả bốn đại auto lên Thôi em cứ theo chi của em thôi có cắt ép gì đúng rồi <coughs> Khải sẽ rút ba đài, Khải bốn đài nè Nói chung là hồi xưa giờ Khải ép bốn đôi giày chưa xịt đôi nào Biết đôi này có xịt hay không chưa biết nha <laughs> Rồi vô Ấy là mình muốn tìm thêm công thức cho nó rẻ tiền một tí nên đó gì đâu Công rẻ ừ, của em à? rẻ của em một chút Đây, đôi 38 hiện tinh 1 ảo thiệt sự ok quá ảo rồi phôi này mua 300 vàng mất tiền phôi nữa nè mất tiền phôi 300 vàng nữa. trời ơi sao có bác bảy vậy trời ảo thiệt sự chưa xịt đó nào lần lần lần đầu tiên xịt luôn nè vãi nồi ảo vãi trướng trời ơi tiếc đôi giày dữ ta sốc luôn chẳng có máu xộp luôn Đủ xanh Xong rồi Nghĩ sao ra ba bảy trời xộp luôn Khỏi nhìn Đủ xanh Ai là phôi khác Ok tiếp tục đội giày thứ hai nè em ơi Má nhỏ thiệt sự luôn em ơi Rồi lấy này Cho nó thêm uh... Tiếp tục như công thức cũ xem Đủ xem Lấy này Hôm giờ xưa giờ chưa xịt cái nào luôn nè Đồ hôm nay xịt áo à, vải đấy Tinh một này Hiệu 1 này Trong khi nó phôi 40 luôn chứ Mà mấy hôm là Khải lái phôi hai mấy 30 à Hai mấy 30 thôi là là lên rồi Trời hôm nay phôi 40 vẫn xịt xuống 37 Ảo thiệt sự Tiếp tục Thua đâu phải làm lại chỗ đó Trời phòng Nhật 4 Trời ơi chết chết chết lại đồ dân phòng Nhật 4 sốp luôn sốp sốp sốp sốp Trời phòng Nhật 4 chiều rồi 4 shop luôn nè mày Đầu nghĩ sao Phạm Nhật 4 sốt luôn trời lộn với hiền tinh trời ảo thiệt sự nè đủ xanh trong này đen vậy chục bốn trời bốn shop luôn như hón như là ép gì nè ít như phải vòng phòng chất năm phòng chất xấu thì mới lên được nè bốn shop luôn cho lần rồi tiếp tục đòi nữa trời ơi ảo thiệt sự ơi lần này thêm bình à, phú dương đại đi anh em ơi đồ cảm giác sao khó giữ ta thì như hôm nay dùng tốc độ hơi khó giữ ta trời ơi chủ yếu đôi giày đẹp đẹp tí mà giờ chết rồi đi mua thêm ờ, cái hiện một để ép cái đôi giày 5 dòng mà hết phôi rồi nè thì ép đôi giày 4 dòng thôi mà nãy giờ ép rút cái dòng tốc độ mà xịt tè le này <clears throat> lấy này phôi này hiện tinh một này rồi kiểu này rút thêm bên tiểu nè ơi Má hình xui quá Quên thêm bên đại nè ơi Hình xui dữ ta bốn đại nè Trời ơi quá nhỏ Thôi thêm cho nó thêm bình tiểu cho nó vui vui rồi Nó khác gì không Vòng đất uh, thấp quá chịu nè em ơi Đất thấp quá sốt Đó hồi nhóm xấu lại Ok Rồi lần này nhà khám tiếp tục bốn đại tiếp Xưa giờ chưa xịt lần nào Lúc này nó dài kia xịt nè Nhỏ thiệt sự bình <coughs> một đâu đây mình sẽ thêm cho nó thêm một bình tiếu nữa nè áo thiệt sự ok giờ đâu nữa là bốn đại một tiểu thêm bình tiểu nữa ớn quá ớn quá không hiểu sao lại xịt được em ơi xịt một đôi nhất thêm bình tiểu nữa cho thêm à, thêm đồ 40 rồi đầu sân cứ như là cảm giác là nó bị sao á mọi người hên xui nhông phẩm nữa nè chứ không kiểu chứ hôm trước là cứ phẩm chất xấu là auto rồi nè mà nãy xịn đôi đòi ba bảy shop luôn anh em biết mà háo hái thiệt sự đó ờ, ok đó phải dày chứ đồ mang gì mang mà ít nhất phải tóc 40 đã đồ tím của mang 37 và 8 vứt luôn nè cho nhanh ok khải uh, ép dòng uh, khăn lôi khải sẽ bỏ hai thị tinh và phun xấu đại cái này phạm chất 8 auto lên 30 rồi nè à, ờ, 6 đại Phạm chất 8 auto lên nè 9 đại à. Thiếu bình đại còn kiểu này chắc à, không có đại nhất không có đại đậu xanh thiếu mình đại rồi thiếu mình đại thằng nghiên cứu rồi rồi ok vô anh em ơi mới sốt thêm 10 bình ok dòng khẳng lôi như lần trước anh em cũng xem video trước rồi đúng không dòng khẳng lôi thì à, ba uh, chị tinh thì có thợ mát với phần chất 7 còn lần này là khải phần chất 8 nè khải phần chất 8 là theo khải dự đoán và khải suy nghĩ thì khải chỉ cần à, hai uh, thị tinh và số dân đại khải có thể lên 30 Nha dạ Nam Tại vì Khải đang suy, suy nghĩ vấn đề là Phẩm chất càng cao Thì tỷ lệ nó lên mắt càng cao Hôm trước anh em cũng thấy Khải ép của đôi giày nữ nè Phẩm chất 7 thôi Thì ờ, Khải bỏ ba thị tinh Lần này, lần này Khải test thử nha mọi người Lần này Khải test thử nếu như phẩm chất 8 như thế này <clears throat> Khải giảm mất một thị tinh đi thì Khải còn hai thị tinh thôi Liệu thử lên được 30 không nha anh em Phẩm chất 8 nha mọi người Đó Cái phẩm chất nó giá trị lắm anh em Cái phẩm chất của cái cục ờ, khổng thức lạnh đó Khổng thức lạch này nó giá trị lắm nè Khải test thử cho anh em xem nha Nếu lên 30 thành công Thì anh em cứ để ý vào cái phẩm chất của cái khổng thức thạch một tí Thì anh em có thể giảm thị tinh hoặc có thể tăng thị tinh Đó 29 đó, ok chưa Nếu mà Khải bỏ ba thị tinh nữa thì mát 100 trăm nữa anh em Đó ok chưa Rồi cái đó là Khải test cho anh em xem đó nha Còn anh em á Ví dụ như phẩm chất 8 hoặc phẩm chất 7 thì có thể ba thị tinh lên Đó Khải lúc này nó Khải chủ quan cái vấn đề là Khải nghĩ là phẩm chất 8 rồi thì à, ba hai thì tin được lên nhưng mà nó không lên thì anh em lần sau cứ thở là đỡ là ba thì tinh nha mọi người ba thì tinh cứ thở lên 30 nha rồi ok bây giờ khải sẽ đánh dòng uh, ờ, sinh lực uh, ờ, hiện hai và dòng uh, ờ, cuối cùng sinh lực hiện hai thì khải sẽ rút hai viên đại và hai vốn dương tiểu và đọc hai vốn dương đại bốn dương tiểu đó chung là cứ như mọi ngày mọi hôm thôi không có gì khác chung là lên 29 nói chung phần số 8 cái đó thì nếu mà 78 thì nó tương đối giống nhau nè ít nhất phải 33 thì tin thì nó mới lên được 30 nó rút lại kinh nghiệm thì ít nhất phải 3 thị tinh thì dòng khẩn lồn nó mới mát được ở đôi giày đôi giày là cái áo như nào, đôi giày là cái áo sau dòng phục hồi nha rồi tục khai sẽ đi uh, rút cái dòng hiện hai hiện hai đây rồi dòng ăn hai ok để rút dòng ăn hai luôn ép luôn một lần cho nên lúc này nó khai báo ba thị tinh là auto rồi nè đúng chưa test cho anh em xem và anh em cùng trải nghiệm rồi ok rồi hai dòng cuối này thì đơn giản thôi lên hay xuống tùy nó thôi nè chủ yếu quan trọng dòng tóc và là dòng dòng kháng cao cao cho anh thấy là được không mất thì cũng được tại vì dành cho xe nên tầm này là cũng ok rồi mọi người chỉ tốn vài viên thì tin là đủ full set ba món là ok rồi à, bây giờ khả sẽ rút <coughs> tin một sinh lực dùng hai hai đài hai tiểu à, cũng giữ ba đài cho ba đài đi dư quên giữ ba tiểu cho ba tiểu đi hết luôn rồi ép dòng này ép thêm dòng nữa xong rồi nè dòng chuyển hóa nữa xong rất xấu ok và dòng khám vô thì khai vẫn như cũ thôi hai đài bốn tiểu thôi đó tiền hai này tính một này hai đài bốn tiểu rồi. tính toán rồi nè vừa đủ nhân tình cũng như là vừa đủ phúc duyên vừa rồi mà thiếu một cục thiếu vài điểm phúc duyên em mua luôn 10 bình ok xong xét thiếu lầm rồi anh em đang xem video thì à, anh em có thể học hỏi cũng như là trải nghiệm nha mọi người anh em có thể thêm hoặc giảm tùy anh em đó ui trời ơi có 118 à trời ơi thiệt anh em luôn đồ áo thiệt sự luôn anh em à quá nhỏ trời ơi hai là hai tiểu như công thức mà vẫn rớt anh em à ok dòng này thì uh, nhỏ quá nói chung là nếu mà thêm mấy phú nhân tiểu phú nhân đại nữa cũng ok thôi ok không sao lỡ rồi anh em à chủ yếu lấy dòng kháng lấy dòng tóc lại cho thứ lâm nó chạy ok bây giờ ở dòng cuối thì ờ, đơn đơn giản thôi nè dòng cuối thì rút một đài khả một đài lên thôi trời ơi đôi giày ở là đôi giày quá nhỏ luôn dòng hai sinh lực dòng hai cực kỳ khó luôn nè hôm trước ở dòng đôi giày nữ trước á thì khải bỏ thêm một viên thủy tinh còn dòng này thì khải test thử nhưng mà không lên nổi 15 lít tại vì khải nghĩ thì ít nhất nó cũng 15 lít như dòng nội lực này nè đó ít nhất cũng 15 lít thì được còn không lên thì xịt rồi ok tiếp đến khải sẽ rút dòng ẩn ẩn ờ, hai 2 thì chuyển hết, rút một đập một thì auto 10 này đó. tại vì khải ép cái dòng này rất là nhiều rồi cứ rút một đập một auto 10 rồi Điều chiến lực rất tiếc quá <clears throat> đó. một đại rồi tới 15 ít cũng được nên ai ngờ có 12 ít trời 14 ít rồi rồi ok đây anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải cái lần trải nghiệm này một like chia sẻ nha anh em. Anh em có thể xem video và cùng nhau trải à, cùng nhau rút kinh nghiệm nha anh em. Như Khải ép á thì Khải có một cái rút kinh nghiệm trong video ngày hôm nay. Thì đồ nam, đồ nam nó có cái tỷ lệ lên mát nó cao hơn khoảng 10 đến 15% so với đồ nữ nha mọi người. Đồ nữ thì tỷ lệ lên thì ví dụ như đồ nữ tỷ lệ lên là với những món như thế này, đồ nữ tỷ lệ lên mát thì nó nằm ở giai đoạn khoảng tầm 90 đến 95% thì có thể mất. Còn đồ nam anh em, còn đồ nam là ép theo cái, cái công thức uh, rẻ tiền như thế này á thì nó chỉ có tỷ lệ mất chỉ khoảng tầm 80 đến 85% thôi anh em, nó mất đi khoảng tầm 10 đến gần 15% đỡ có thể mất. Đó anh em không? Thấy chưa? Đây phòng chất 8 này, hai thì tinh phun đại mà không thể lên. Nếu mà Khải nghĩ đôi cái này mà đôi giày nữ thì Khải nghĩ lên 30 đó nè. Khải nghĩ đôi giày nữ sẽ lên 30. Đây lưng này cũng vậy nè. lưng này phòng chất 7. Phòng chất 7 mà cũng lên được 28 thôi à, tại vì hôm trước anh em cũng xem rồi bên kia thì cái đai lưng nữ và chất xấu thôi thì khẳng đã lên được 29 rồi phòng chất uh, đai lưng nữ nè phòng chất uh, phòng chất xấu thôi mà nó lên được 29 rồi cái này uh, cũng cũng phòng chất xấu 7 khải không nhớ nhưng mà lên được 28 thôi nó bị tụt đi một ít phần trăm bao tay cũng vậy bao tay thêm uh, ít đồ mà cũng không lên nữa ok rồi lần này thì ok nè em ơi khải xong xếp đồ cho thiếu lâm rồi đây chuyển đồ cho thiếu lâm cho anh em xem nói chung là chỉ tốn không bao nhiêu tiền anh em chỉ tốn cũng tầm uh, gần à, uh, 60 bình phục viên thì tương đương khoảng hai kim hai kim hơn và khoảng uh, 6 dân hiện tinh hai là khoảng 900 xu nữa là khoảng 3 kim đi và khoảng chục dân tinh một là chục dân tinh một khoảng tầm 600 xu nữa là ba bốn viên năm viên thị tinh bốn viên thị tinh bốn viên thị tinh này còn dao động khoảng tầm một một kim một kim bảy nữa thì nói chung ép hết ba món này thì nó nằm ở cái tầm 5 kim thôi nè 5 kim mà cả thiên vàng thì tốt hơn tầm 5 kim ok 5 kim là khả thái là ok rồi mọi người 5 kim có ba món này trung bình khoảng một món khoảng ờ, kim kim 2, kim 3 và đôi giày khoảng hai kim đó, đôi giày tại vì bốn dòng hồi nãy cái đôi giày kia mà không không lên nhớ lên năm dòng đẹp nè tại vì dòng cuối chỉ cần bỏ hai hai đài hai tiểu hai hiền tinh nữa là lên dòng nội lực thôi nhưng mà không lên được khá nhỏ đó, ok khải mang đồ cho anh em xem khải cho nó mượn cái ờ, sức mạnh rồi bó cho anh em xem cái cơ đài lưng lần rồi à, cho anh em xem xét đồ thiếu lầm nói chung xét đồ thiếu lầm khá là hoàn hảo rồi thiếu lầm xe mà chủ yếu lái sinh lực lực kháng tầm cỡ đó là ok rồi còn đẹp nữa thì mình đầu tư thêm thủy tinh thì nó mắc thôi em thì em nếu đầu tư thêm mỗi mỗi dòng một thêm một dòng, dòng thủy tinh thì nó mắc chuyện đó bình thường đó mình mà ép kiểu uh, vừa ép và trải nghiệm xem thử như thế nào rồi lần sau có thể rút kinh nghiệm nếu muốn mát thì mình có thể tăng, tăng thêm vật phẩm đó nếu muốn mát thì mình có thể tăng thêm vật phẩm cũng như là phúc viên cũng như là thủy tinh <clears throat> đó đa số ép hình tinh một hình tinh hai thôi nè hồi trước là ép hình tinh ba rất là tốn tiền thằng này hình tinh một hình tinh hai ok này đó, anh em chợ sẽ đồ quá đẹp sẽ đồ thiếu lòng quá đẹp đó vào tay kháng hỏi dòng một đại lượng kháng lôi dòng một áo phục hồi 47 <clears throat> nón định quán 23 25 gia truyền kháng cả 4 hiện tại server gia truyền kháng cả rất là hiếm nha mọi người rất là hiếm luôn nha mua một da cho xe xài mà hiếm lắm anh em toàn xe toàn xài 4 năm thôi 4 năm rồi, Đào tốc 20 bằng sát sinh khí. Nhận kháng họ 19, nhận kháng họ 23. À, ngầm bò 540, đi kèm với ngầm 10 thì được 570. Đó. Ở giày kháng lôi. Đó. Giày thì sẽ dòng sinh lực. Tại vì theo khả rút kinh nghiệm ở đôi giày anh em, tóc kháng lôi xong đến dòng sinh lực ẩn hai này hiện hai này nè dòng sinh lực hiện hai này rất là khó lên nha mọi người nếu mà anh em đầu tư thêm một viên thị tinh thì có thể lên được 18 x còn em không đầu tư như khải bảo đảm chỉ còn tầm 11 đến 14 ít thôi nè đó hồi nãy khải nghĩ là ráng ra 15 ít là được nè không ra được nè còn nếu mà nãy mình biết mình thêm ít phút viên đại nữa là ok rồi khải nghĩ là nó khoảng tầm 14 ít ai về nó có 12 ít 11 ít thôi rồi ok anh em rồi anh em cùng xem sơ qua thứ năm được khải bật vào cho anh em thứ năm rồi, rồi, rồi thứ năm mình này tính ra như thế này mất đây dòng kháng họ kháng họ còn sẽ 15 mang đầu tóc mà mắc khăn ngò 65 khó nhỉ khải là muốn mang đầu đầu khăn hò cho nó trâu Đang tóc mình thua Đây cho anh em xem rồi nè Đây kháng hò thiếu lâm này nè Đang khai cho anh em qua xem thiếu lâm sẽ đổi thiếu lâm và kháng như thế nào Đây Đây mọi người à, Phòng thủ 49 <clears throat> Thủ chín kháng, kháng lôi 75 Kháng hỏa 75 đó ra búp lên thì à, máu cũng khá là cao để cho anh em xem rồi khả năng búp cho anh em xem hôm nay thì F sẽ đổi thiếu lâm thôi nói chung tầm này khải full đồ cho xe hết rồi nè mọi người đó máu 11 k 2 đó hơn được uh, gần 600 máu và đây là sau khi có nghe mi đây là nghe mi sẽ đứng ở tương dương nam đang nghe mi khải đây đang nghe mi đây khi có nghe mi đó khi có nghe mi anh em ok chưa 75 66 là 75 cộng 2 75 cộng 2 đó mọi người quá ok rồi anh em xem video này thì đừng quên uh, ủng hộ video trải nghiệm này ờ, cùng Khải một like chia sẻ chơi nha mọi người chúc anh em uh, xem like vui vẻ nha và đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi đừng quên cho một video này đăng ký kênh luôn nha anh em đăng ký kênh và cái gì anh em có thể rút kinh nghiệm từ cái video ngày hôm nay nha mọi người đó mình thì mình ép cho xe nên là mình chỉ ép hiện tin một tin hai và tiểu đồ này nọ cho nó đỡ tốn đỡ tốn tiền nè đó rất tiếc thôi đôi giày à, sinh lực hơi thấp chứ còn sinh lực 17 18 mít là đẹp rồi rồi ok chúc anh em một ngày vui vẻ nha bye bye